nhã hướng lên cao tôi đánh xe đón nàng là một lần picnic chơi xa đánh dấu thời khắc qua vì năm tháng muôn bên phố phường tôi thấy em chán trường thế nên gói khăn với em lên đường kể chặng đường núi đá trông gai hãy bước chân sát lại gần thật gần để nắm tay nhau đi hết đoạn dốc dài dù con dốc có cao thế nào đàn cõng em các kiểu có thể vượt qua treo lên đỉnh đón mây giữa không khí trong lành kiểu sẽ đắm say và bóng dáng khôi sương ở đây lãng quên bụi xe nơi phố thị lạ kỳ những thân quen chẳng cần phải bon chen vòng tay siết lấy em phía sau ngắm chân trời xanh nơi phía xa dường như có pháo hoa chớm lên ở trong lòng ta giây phút này mặt trời sau lưng em